nhiều cái thì không thể tin được chị dùng bao nhiêu năm rồi chị ơi mới hết một sang thứ hai chưa đang đang chuyển sang thứ hai rồi vâng nếu nhưng mà hãy nó ăn uống cũng khỏe mạnh hơn cái tóc này nó mọc cái mũi này nó đỡ đấy được chứ nó cứ như mù mù vậy mù âm cái lông mày này nó cũng một tháng là một lon thì dùng bao nhiêu ngày nó cũng là lông mày theo à, thì lắc là trước sẽ xả được bao nhiêu lần một lon thì được bao nhiêu à, mỗi ngày thì uống mấy à, hai trăm thì ta của cô là phải uống trăm rưỡi tăng lên nhưng có nghĩa là vừa rồi của cô ngứa quá ngứa là tuyệt vời đấy